chào tất cả các em nhá chung là xin chào mừng em đến với cái nhóm uh, anh em Long Bang cá nhân mình thì là một người vui vẻ thôi và những cái trải nghiệm của bản thân mình muốn xây dựng một cái cộng đồng một cái nhóm uh, cùng nhau chia sẻ những cái niềm vui và tiếng cười đồng thời đó là chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để giúp nhau có thể là tránh né hoặc có thể là trưởng thành hơn trong uh, cuộc sống trước những cám dỗ ở xã hội và có đủ tự tin với những người mà đang mặc cả có đủ tự tin để có thể là tiếp bước nhé đây là cái nhóm này là nhóm thứ nhất anh em cũng mang 2021 welcome to các con vợ kèm các con hiệu đấu nhà thì như em anh tiến ấn linh tinh hay sao mà nhanh thế không ấn linh tinh thì ấn thật thì sai đấy chính tả ngu alo anh nói tiến ừ. ờ, anh tiến ơi hôm qua em nhắn tin cho anh ở trong bếp uh, lúc tối ấy đêm đấy bếp nào em bếp ngũ đông bang ấy rồi là sao ờ anh, anh bổ cho em quả quả sự này cái em sự anh em em uh, thần tượng anh lắm mà bây giờ anh gọi là anh mình nghe máy đấy Thần mày thần tượng anh à? Vâng. Mày quý mến đúng không? Mà. Ờ, Tức là mày quý anh đúng không? Vâng. Mày tin tưởng anh đúng không? Có thẻ 100. Có thể <laughs> Luôn mà ngay đi. Có đi luôn. Đâu? Nó phải nhìn thấy tiền cơ. Em hứa danh dự của anh luôn. Danh dự của mày, danh dự của thằng nghiện thì nó giá trị đeo gì. Em không nghiện. Em không nghiện. Mày không nghiện à? Mày không nghiện mà mày chơi với tao là mày sắp nghiện rồi em mới chớm thôi à amateur amateur em mới chớm thì em em là đủ mày cho cái điều hòa đó em em thần tượng anh lâu lắm rồi thấp tí nào à thôi tắt mẹ điều hòa đi thì anh anh tiến rồi ơi ừ. thì bây giờ nhá bây giờ là vợ em ấy thì em mới mới chỉ hút thôi mà sao được giấu em không nhiều lúc kiểu kiểu như là đi mua báo thuốc ngoài về nhiều lúc toàn phải kẹp vào lối thôi để giấu nó để hút trộm ấy thế hiểu sao nó, nó toàn tìm một thuốc của em nhỉ thế là vợ em là nó ngủ với ông già em không em nói thật anh thế thì nó nó không phải là ngủ ông già mày thì nó chỉ là vợ mà đâu có phải là mẹ mày đâu mà mày mày phải phải sợ thế nhưng mà kia là nó cứ trộm thuốc của em ấy à. anh nói à nó lấy trộm thuốc máy ấy vâng cái diễn đàn người nghiện nó lớn như thế này một cái livestream mà 10.000 người xem này bây giờ tao phải đi phân định cho cái việc này cái việc vợ chồng chúng mày tranh nhau hả thôi con chết rồi nhưng mà bây nó lấy tóc em thế mày bỏ nó là em ơi đâu mày mày đưa anh gặp gặp nó cái nào đưa anh gặp vợ mày này đây đây em anh ạ em à vâng thế nghiện lâu chưa lâu rồi anh ạ lâu rồi thì bỏ đi em à nhớ cố mà bỏ đi thôi ừ, chứ còn mới thì hút làm gì em thế nhưng mà bây giờ, bây giờ nó không nghiện nhưng mà nó cứ lấy thuốc của em xong nó vứt đi hả em có vứt đâu em chỉ cần tâm xuống tìm thôi bao giờ tìm đấy thì hút không tìm thì thôi em ơi em Dạ. có khi là anh nghi là con này nó cầm cái thuốc ná đấy bắt đầu là nó nó ra cái quán tạp hóa nó đổi nó đổi lấy kẹo nạc lấy tiền đấy em ạ không phải nó vứt đi đâu Ôi, bằng nhà nó đổi thẻ anh nhở ờ bọn này trông nó vậy đôi nguy hiểm lắm đôi đưa đi anh gặp vợ mày tí nào rồi dạ nói lịch sự nhá em ơi ừ lịch sự lịch sự lịch sự em ơi dạ. em gái năm dạ. năm nay em bao tuổi rồi 2018 á Thế thì nếu như mà sang tuần ấy mà có về thăm bố mẹ đẻ đấy em hiểu không? Thì cũng phải là bảo ông bà già ngoại là xem là tình tình hình là xem gọi là cải táng đi. Mà, à? không không vậy, không vậy. Tức là xem tình hình cải táng như thế nào chứ sao đời em bây giờ thân yếu yếu đầu tư mà vập ngay phải cũng dạ, là Ông nghiện. Ờ không nghiện nào ai ấy. Chưa một đối tượng nào chiều vợ như những người nghiện, mày hiểu không? Ôi. Đúng không? Chiều nhưng mà cái hơi thuốc đấy á không sớm thì cũng muộn chết anh ạ thế bây giờ mày ngu về nó chết nó chết sớm thì mày mới có thể là mày hết nhiệm, nhiệm lấy chồng bây giờ nó tính theo nhiệm kỳ thôi em hiểu không à 5 năm một lần 5 năm đổi chồng một lần không thôi. nhiệm kỳ thằng này nó phải tầm khoảng 20 năm em hiểu giờ Ủa? lâu thế lâu đã, à, rút muốn rút ngắn nhiệm kỳ thì mình phải mua thêm về mua thêm thuốc về cho Sao nó hút, hút chứ đúng không anh? đâu phải, uh, vài giây mày phải tẩm tẩm tẩm tẩm điếu thuốc vào cái gì nữa em hiểu giờ ý là phải lấy cái gì tẩm một thuốc ấy xong bắt đầu là cho nó nhanh em hiểu giờ <laughs> kiểu kiểu nhanh nhanh đi đấy ạ bây giờ bây giờ mà anh nói mày nghe nhá nếu mà lấy phải thằng chồng nghiện ấy thì cái tiền hỏa táng ấy nhá là nó có tiền khuyến mại luôn bởi vì làm sao bởi vì là khi mà nó đốt mình ấy bây giờ các bố nghiện nó gầy em hiểu không cái lượng nhiệt và ga của nó ít thôi chứ bây giờ bây giờ mà đi thiêu mấy cái bố còn ăn sấm men siếc thì <laughs> thằng kia nó nó bảo là là trò hè ok chưa anh hùng nhá với mày là trò hè nhưng với các bố mày là vui thôi chứ còn cũng chả đem danh dự của ai ra làm trò hè cả nhá đúng rồi thì bây giờ bây giờ đang là vui vẻ dùng bữa trưa xong bây giờ ngồi mình phải chảnh chuyện à xỉa răng ăn tục nó phép cho nó vui chứ là mày mày này của trò hè cái dối bà mày thằng đấy nó đang thua mày kệ mẹ nó thế, bây giờ là em em em tính là mua hai cả về vợ vợ em cũng cũng cũng, cũng quý anh cũng thích nghe anh nói chuyện này là mua hai cái áo về là mỗi vợ chồng mà ờ, mặc một cái anh ạ đừng giặt các bạn, đừng em, đừng giặt phải nghe cái giọng của anh ngủ được thế thêm nào mày mày mua cái nữa tao ký tặng luôn này đừng giặt nhá mua cái uh, nhưng mà em em biết là em em này em là em đặt cọc em ơi em ơi em ơi em ơi anh anh hỏi nhờ dạ. chút là là chúng mày đang là sinh viên súng thử hay là lấy nhau rồi lấy nhau rồi sao mày lại ngu thế nhỉ lớn rồi không biết khôn rồi. sao mày lấy phải con lấy sớm thế nhỉ năm nay mày bao nhiêu em hả ừ em 25 25 cơ thế là cái lứa tuổi thế là mày vấp ngã mày mày mày mày thời điểm mày vấp ngã là cũng bằng thời điểm anh anh vấp ngã đấy <laughs> ờ, bằng thời điểm anh vào chạy á anh vấp ngã đấy anh lấy vợ chứ à ok anh vào chạy là này mới à này này này anh bảo này đó dạ thế nhưng mà cái covid covid bây giờ như này thì anh đều hiểu là chúng mày lấy gì ra để mà mà sống nhỉ hai vợ chồng cứ ăn xong ngồi đây là nhà nhỉ em làm youtube mà à ôi giời sao mày lại lấy con chim chích thế này chim chích gì con vợ mày nó chắc là chỉ đến tầm khoảng ngực mới đối chứ đến uh, đến đâu tí con này thế thì không không cần phải quỳ rồi cao của anh ạ em khác xa với gì anh đang tưởng tượng thôi nhá đi ngủ đi mẹ ông hai vợ chồng mày tao thấy nó thế, thế là bây giờ bây giờ là em chuyển khoản đặt cọc tiền áo nhá tại vì em ở bắc ninh nó nó chưa chuyển được ấy à đang đang covid hả đang covid đang covid thì em ờ chuyển đi chuyển khoản đi nhá ừ, ừ, ừ. xong em ờ, cái thẻ ờ, cho ờ, cộng đồng những người nghiện quay nhau một được cái gì không nhá nhá không không không phải là cho em hiểu không em ủng hộ thì nó nó có cả mày biết không độc à. độc in một cái độc ngồi photoshop một cái tấm thiệp cảm ơn thư cảm ơn những cái tấm lòng gọi là hảo tâm mày biết là độc ngồi photoshop nó là bao thời gian không hay giờ vâng, vâng. thế, thế đây đây cho em gửi cho nhá Okay, đây sao là à, à thế, thế, thế, thế, ý là mày quê đâu em quê bắc ninh bắc ninh à đấy bọn kia đây bọn bọn bọn này nó bọn này bọn này nó bảo là bờ giờ đấy à đấy bờ giờ kệ bố chúng nó nhưng mà như là em em em ờ, quý anh em ờ, thần tượng anh thì em ờ, nói chung là gọi điện nói chuyện thế còn ít tuổi rồi dạ thế còn ít tuổi à? còn ít thì anh thần tượng quý nhất còn ít ít quá vâng giờ, giờ tôi thì anh nói chuyện với anh em nhá xong em để ừ. tìm tiếp với anh nhá ừ tôi tưởng dòng idol với nhau nó phải cho tầm khoảng trăm ba trăm lít bạc thế này thì quay không bỏ mất công không ạ à đâu lúc vừa livestream nào nhỉ mua điện thoại ờ ừ. thế mày biết địa chỉ chưa mày check đi mày check cái vị trí đi à, à điện thoại mày tao đang đang cầm luôn rồi cái thìa đâu thìa bây giờ thì tháo được giờ phút này nữa ừ. thìa đi trước anh nuôi bác dê toàn cho nó ăn nhà này nhưng nó ức công hiểu không có hai lít nào không thôi, thôi. số điện thoại chúng mày donate cho thì xin chúng mày được một hôm thì hôm sau chúng mày cũng chửi mặt tao thế làm cái gì mà sau anh ngủ là dọn cơm thì bưng cho anh cái mâm cơm lên em hiểu không nó phải có tí màu xanh xanh là của rau có tí màu đỏ là của ớt nó còn có tí gọi thâm thâm của thịt mới để bắt cơm đúng thời kỳ anh nuôi bắt dê thế nào ý gì vậy trong trại nó gọi là bo hiểu chưa bát này qua cơn bi nước cống người nó đã nong thẻ nó bất an rồi giờ mẹ nhìn bát cơm này đấy nói thật với chúng mày là cảnh nghiện nó khổ như thế đấy biết mà tránh sang một bên nha mà nha kiếp sau mà con làm người tạo làm người nương thiện thôi ta cũng không cần làm phải ca với đầu gấu đàn anh đàn chị làm gì cả hiểu không cứ làm người nương thiện thôi thì ăn cơm đúng giờ ngủ đúng giấc nó còn ra cái hồn người người chơi với người đây nó còn khó đây này còn chơi với cả nghiện nữa thì không chơi được đâu Thế cái khăn mặt còn dốc cái nước vào để tí anh lau cái môi nó lại bộ là môi bóng quá như kiểu là mình khoe mỡ à nhìn vào đây mà học tập này nhìn vào đây mà biết cái nỗi đau này nhá chán lắm cơ ạ mày mày mày mày mày tỉnh mắt mày mày ý là mày bình tĩnh mày xem lại là khăn đấy là khăn mặt hay là khăn lau bàn ờ đấy anh cũng mấy lần bị thì các chú đưa khăn lau bàn lau mặt anh rồi nên là anh giờ này anh rút kinh nghiệm rồi phải dặn kỹ cơ mà nó lại cứ đưa khăn mặt lau bàn mà nó bảo anh lau đi này. mấy lần rồi chứ làm anh thôi nhưng mà trông thế thôi nhưng mà đi khổ bảo nó lấy khăn lau bàn cho nó lau mặt à thì nó bảo sao anh không hỏi <laughs> thua <laughs> anh ờ, anh phải báo mới biết được chứ anh nhìn cái khăn lau bàn mà anh vẫn đem đem lên mặt anh lau được thì em chả hiểu anh là cái loại anh gì nữa thua cái chuyện em quên em sai đấy là chuyện em sai còn anh bây giờ anh bằng đấy từ đầu anh không biết là là là là, là cái khăn đau bàn như nào đấy thì... gậy lắm không ạ tao là chót đẻ ra mấy đứa con rồi không chết được ngay đâu chứ còn đúng mà tao mà chưa có con cái gì mà nhìn trước cảnh đời như này tao cũng chết mẹ luôn cái mũi nó rơi vào bát cơm rồi à thằng thằng thằng công thành vũ nhá anh nói mày nghe này mày có biết vì sao mà uống nước ấy thì nó phải bằng cái cốc như không mà sao nó lại là cốc to như vậy không hoặc là bọn bọn tây ấy nó uống nước cái bạn ơi tôi mà tôi mà có 200 mà không cho bạn mượn thì cả nhà tôi chết đời tôi đâu ở đang lần đang nói là cho 200 game cũng được 100 game game cầm độc có tin là tôi đang live stream chứ có phải là tôi chơi đâu khổ lắm nữa rồi live stream đâu thế với mới live stream ấy live stream được bao lâu rồi nhỉ ờ, hả gần tiếng à ở đây trong mày tao live stream được bao lâu rồi ờ, ờ để tôi xem lại hai tiếng rồi ôi giời nuôi bây, bây giờ mày mày mày còn 28 à, triệu 29 triệu đúng không lại vâng. xuống bắn cho một nít game tôi cho người cầm xe rồi đó thì tao mù khổ thật ừ, tôi bạn ấy nghi bạn này còn đang nghi chứ bạn này còn thật không nữa cơ đây khổ lắm bạn nhìn cái điện thoại tôi đang livestream phải hai k tư người xem đây chơi cái gì đâu mà không khổ thật cuộc đời tôi giờ cứ thế thôi đùa mạnh ơi mạnh mạnh à mạnh à mạnh à mạnh à mày chờ bạn tí tí bạn alo mày mạnh nhá mạnh à ừ. Ờ. Ôi giời nó hôm nay đẹp dai thế nhỉ hôm nay, hôm nay đồ mình ăn quả đồ đẹp dai quá nhỉ vậy đúng 200 k là cái lần cuối bố mày ra quả kèo nó bắn cho tao 10 nghìn ở đấy OTP từ lúc sáng sớm rồi xuống giá từ 3 lít xuống lít xong lại lại còn à, từ 2 lít xuống 1 lít rồi là 68 k lấy nọc xong là 10 nghìn gọi là lấy OTP rồi hết đoàn rồi hết đoàn rồi không có cái đoàn gì mà chưa ra đâu ai rồi cũng phải điên thôi rồi dọn cái vắt mắm cái cơm ra ngoài cơm rồi để trên kia ra nhá tí nhanh đưa cái cái nước nước cam này nhưng mà tao khác cái con bác dê là tao mỗi đoạn là có tí nước cam mà thôi chứ còn nếu mà không uống được tí nước cam này thì cũng không khác gì con bác dê ở nhà đoạn này mà mình chết chắc là nó khóc to lắm này người dân đeo khẩu trang không tụ tập đông cứ anh người sống khôn thác thiêng về cho em con đề nhé ai rồi cũng điên hết thôi không ạ ui lại ông bạn nghiện nữa ông ông đánh hẳn ba dấu hỏi chấm rồi alo ừ. Ừ. Giáo mới ngủ dậy hử, Ừ. Thế đã vã chưa? Sao? Hả? Sao làm như nào nói? Mà vẫn đang ở cái mộ ở nghĩa địa đây. Đi ra ngoài cái mộ cái mộ mà mà mà dòng họ Trần đây này, nó đắp cao cao đấy, sơn đỏ đấy ở chỗ nào ở trần ở chỗ nào để ở dưới cái bát nhang ấy tí thế là bây giờ tao đi về còn tí nữa mày có ra mày mày mày mày, mày chơi thì, thì lấy ở dưới cái bát nhang ấy mà chơi vẫn, vẫn dồn vẫn được dăm ba khoái đấy rồi cái này ờ, có đi sang đây luôn không không không giờ mấy ngày giờ bác cơm á độ nghiện mà có cả đánh răng nữa cả à? cháo nó dậy ăn cơm cháo đi thế có xu nào không hả à? được tí nào không tí tí tính đi à bây giờ giờ tính đi tính đi nhưng đau đầu lắm không ạ tính đi nhá ừ. ừ. hết dở tôi thôi có khi cuộc chơi này cũng phải cai thôi không ạ